Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn một số dòng kính áp tròng bên cơ sở của mình Thì trước mặt các bạn đây là những cái dòng kính áp tròng phổ biến bên cơ sở của mình Như là kính Mỹ nè Kính Mỹ loại 1, kính Mỹ loại 2 Và kính Hàn Quốc, kính Thái Và kính Nhật ha Thì à, còn rất là nhiều mẫu mã khác nhau thì à, khi nào mà các bạn có thời gian á các bạn xuống tận cơ sở của mình sẽ được nhân viên cho các bạn xem hàng và test hàng trực tiếp các bạn có thể là đeo vào mắt mình cảm thấy không cộm không chảy nước mắt hay là nhìn rõ thì các bạn cứ lấy về sử dụng nha thì ờ, cái mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn đó là một cái dòng kính Mỹ loại 1 cái loại này là xịn nhất ha thì thông thường thì các bạn cứ sử dụng những cái dòng kính Mỹ này kính Mỹ của này á thì rất là phổ biến rồi ha tại vì nó ra đời rất là lâu rồi đây bây giờ nó sẽ có một cái dòng kính mới là kính Mỹ loại 1 ha thì ờ, các bạn lưu ý là tất cả những cái dòng kính hoặc là những cái phụ kiện máy đánh bài như bên cơ sở của mình thì đều có những cái tem chống hàng giả ha đây ha đều có dán tem hết cho các bạn nha thì khi mà các bạn mua hàng nên lựa chọn những cái cơ sở mà uy tín có chế độ bảo hành và có những tem chống hàng giả bảo hành uy tín cho các bạn thì các bạn lấy về sử dụng sẽ an toàn hơn nha đây thì à, cái này là cái loại dạng kính mỹ loại một bây giờ họ um, làm ra mẫu mã rất là đẹp đúng không ha có đèn nè có kiến để cho các bạn soi luôn này ha đây đây là một cái cái hũ để đựng cái con mắt len này này ha để mình mở cho các bạn xem đây đây thì cái con len này nó màu tím nhưng mà khi mà các bạn đeo vào mắt thì nó sẽ không có màu tím như thế này đâu nha thì khi mà các bạn đeo vào mắt á thì nó sẽ hòa quyện với cái chồng đen của mắt mình nên là cái vấn đề mà cái vấn đề mà ờ, nó nổi lên màu tím <laughs> thì là các bạn không cần phải lo nha thì về cái độ an toàn trong mắt là, là các bạn yên tâm nha thì đây đây nó có một cái hũ để các bạn chứa cái dung dịch mà bảo quản cái con len mắt này ha thì khi mà hết cái dung dịch này rồi á thì các bạn có thể ra những cái tiệm mắt kiến mắt kiến sài gòn á ha à, các bạn mua một cái hũ đó về các bạn chế vào đây khi mà các bạn à, đeo xong về thì chúng ta vệ sinh sẽ sạch sẽ thì tránh cái trường hợp mà con mắt mình nó bị đau mắt hay là bị chảy nước mắt thì cái cái cái um, đây để mình mở ra cho bạn xem nha cái này á thì chúng ta cứ chơi về chúng ta rửa bỏ con len vào đây chúng ta lấy uh, cái gách ở đây nó có cái gách này ha cái gách và cái cây đeo len cho các bạn luôn nè thì chúng ta đảo qua đảo lại cho những cái bụi bẩn á khi mà tay mình cầm á nó ra hết đi rồi chúng ta lấy nước khác chế vô và nhớ là các bạn lúc nào cũng phải để ngập nước như thế này nha chút mình để ít nước quá nó sẽ bị khô nha các bạn thì à, đi kèm với bộ kính này nó sẽ kèm theo bài bài là bài của nó ha thì các bạn mới có thể chơi được chứ bài chợ mà khi mà mình đeo cái kính này vô thì các bạn không thể nào mà chơi được đâu ha thì à, bài này á thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái bài ca xanh 201 còn những cái vùng miền nào các bạn chơi những cái mẫu bài như là bài bài tiền đô nè bài caro hay bài cánh quạt hay là bài rồng hoặc là bài hoa cúc xanh hoa cúc tím gì đó thì các bạn cứ gửi cho mình xem cái mẫu mình sẽ cung cấp mẫu bài đó cho các bạn nha thì tất cả những cái mẫu bài mà ở Việt Nam mình chơi á, thì bên cơ sở của mình đều có sẵn còn đối với những cái bạn nào mà ở nước ngoài các bạn muốn chơi những cái dòng kính áp tròng này thì các bạn cứ gửi cái mẫu bài đó về Việt Nam cho mình mình sẽ gửi đi in cho các bạn thì in trong vòng từ 20 ngày đến 25 ngày là các bạn sẽ có bài để chơi rồi nha thì bây giờ mình sẽ gấp cái cặp cái con len để cho các bạn nhìn nó rõ hơn nha cái len này thì cực kỳ mềm mỏng khi đeo vô mắt thì nó sẽ không có bị ờ, cộn không bị chảy nước mắt nha thì ờ, lý do tại sao mà có những dòng kính rẻ tiền và dòng kính mắc tiền thì mình cũng nói luôn cho các bạn thì rất là nhiều các bạn nào mà thắc mắc là tại sao chị ơi cái kính này nó lại mắc hơn và kính kia lại rẻ hơn thứ nhất á, là cái thuốc ở trong con len này là thuốc tốt thì khi mà chúng ta đeo vô mắt á, thì đảm bảo con mắt mình nó sẽ không bị đau mắt hoặc là không bị uh, cái ờ, những cái tác hại về sau á đó là cái thứ nhất cái thứ hai là khi mà cái con len mà nó mắc tiền á thì nó sẽ mỏng hơn và mềm hơn khi mà mình đeo vô mắt mình nó sẽ êm hơn còn đối với những cái con len mà rẻ tiền thì nó sẽ dài hơn ha và không được mềm như thế này thì khi mà các bạn gắp từ cái hũ này ra thì các bạn để lên tay nhớ là phải rửa tay cho sạch thì các bạn mới đeo vô mắt nha đây đeo vô mắt thì đây các bạn để lên tay mình và được tự động đe, mình soi kiến này ha mình à, tự đeo cho mình hoặc là cái bạn nào mà không đeo cho mình được á, thì các bạn có thể ra những cái tiệm tóc á, nhờ những cái chị mà à, trang điểm cô dâu á nhờ mấy chị đó đeo giùm đây ha đó là cái cách mà để các bạn phân biệt kính mắt tiền hay kính rẻ tiền thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem coi là khi mà chúng ta đeo cái mắt kính này vô á thì ờ, nhìn lá bài nó sẽ như thế nào nha thì à, bây giờ khi mà các bạn à, được đeo những cái con len mắt này vào mắt á thì xem nó sẽ rõ hơn rất là nhiều so với các bạn à, à, mình mình cho các bạn xem tại vì mình cho các bạn xem là mình coi coi qua kính thử này ha nó sẽ không có được rõ bằng khi mà các bạn đeo trực tiếp cái này vào thì uh, khi mà các bạn uh, vào sòng chơi á thì các bạn đeo cái con lem vào á thì nó sẽ có màu tím nhưng mà nó đây cho các bạn thấy thử ha khi mà đeo con lem vào nó sẽ có màu như nào thì nó sẽ có màu như vậy này nhưng mà nó sẽ sáng hơn sáng hơn nha còn cái này nó hơi tối một tí thì bây giờ mình sẽ mở cái bộ bài ra và mình cho các bạn xem coi nó như thế nào nha đây cái này là kính thử để mình cho các bạn xem thôi không đây bài này á, thì mình mua ở Việt Nam và gửi qua Trung Quốc in nên nó giống bài chợ 100% nha có ba phần teo cho các bạn luôn nè thì có hai loại bài cho các bạn chơi đó là bài đầu lưng và bài lưng thì như thế nào là bài đầu lưng và như thế nào là bài đầu bài lưng thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn đây các bạn nhìn thấy không trong bộ bài nó chỉ khác con 9 và con 10 thôi con 9 nó sẽ là hình móc khóa và con 10 sẽ là hình dấu chữ thập đó ha dấu cộng đây phân biệt cho các bạn này ha con 9 và con 10 đây là con 9 và đây là con 10 thì chỉ trong bộ bài nó chỉ khác hai cái con này thôi còn tất cả những con còn lại thì giống như mình nhìn bài ngửa ha thì đây nè mình để cho các bạn xem là coi là thấy có rõ không ha khi mà mình đeo cái len vào thì nó sẽ rõ hơn rất là nhiều đây con ba nè ba nè ha đây đây con à, hai này ha đây một là xì nè đấy nàng già ha thì rất là đơn giản thôi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt chất của lá bài rô cơ chuồng bích ha mình lựa ra bốn con rô cơ chuồng bích để cho các bạn thấy được đâu là chất của nó ha đây đây là con 10 nè 10 rô nó sẽ có hai cái dấu ở đây đây ha dấu trên nó là con rô tiếp theo con bồi nè bồi là bồi cơ ha bồi cơ thì nó ngược lại hai cái dấu ngược lại đây ha còn tiếp theo là con này con chín nè con chín này con chín chuồng chuồng thì nó có hai cái gạch ở trên ở dưới đây là con chuồn ha còn đây là con bích không có gì hết thì đây cái bộ bài mà mình đang test cho các bạn đây là bài đầu lưng nha các bạn bài đầu lưng á thì sẽ phù hợp cho những cái bạn nào mà chơi những cái môn, môn xì á thì khi mà chúng ta chơi những bài xì á thì chúng ta kéo ra một lú một miếng trắng này là là chúng ta thấy được đây là con gì rồi ha còn không có bao giờ mà người ta chơi người ta để dạy cho các bạn thấy đâu còn những cái bài lưng á bài lưng là cái bài mà có những cái số ở, ở lưng này thôi không có ở đầu không có ở đầu ha thì gọi là bài uh, lưng còn những cái uh, cái ký hiệu trên đầu này gọi là bài đầu lưng để phù hợp cho các bạn chơi bài xì ha thì đây là một cái bộ kính áp tròng bên cơ sở của mình thì bạn nào mà cần lấy cái bộ kính này về chơi á, thì cứ alo trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại trên 0379 07 5555 và 0984 35 33 33 thì cơ sở của mình có hai cơ sở chính đó là ở bến xe miền Đông Sài Gòn và bến xe Mỹ Đình Hà Nội thì bạn nào mà gần cái cơ sở nào á, thì các bạn có thể lên trực tiếp cơ sở đó để được xem hàng và test hàng trực tiếp ok thì các bạn lấy về sử dụng nha